biết cái gì đâu à. trung trung tình cái gì trung tình trung tình nhìn biết à bơi đồng học bơi rồi bơi đúng không rồi thì uh, con người anh chị em mình nó giống một cái hạt mầm tôi vẽ bảo đồng nọc <laughs> hạt mầm cái hạt mầm này tao nói chán đây chứ làm sao không biết tao tiếp tục đi <laughs> Rồi vâng, vâng, để vui nhỉ <laughs> Rồi đây là gì? Một cái hạt mầm nhá Mỗi một con người là sinh ra là đều một cái hạt mầm cả Thì tôi đây tôi là nói ví dụ đây là gì? Cái hạt mầm của anh chị em mình Anh Hoài là một hạt mầm, tôi là hạt mầm Và tất cả mọi người mỗi người là một hạt mầm Và nó nằm ở bên dưới đất này Nằm trong bụng mẹ Và sau đó là anh chị sinh ra này Bắt đầu hạt mầm nó mấy cái rễ này Nòng nọc đâu Hạt mầm nó trong có cái rễ <laughs> <laughs> rồi dễ đầu tiên là dễ gì à dễ nó có ba dễ chính các bạn ạ rồi cái dễ thứ nhất đó chính là cái dễ à mình suy nghĩ như nào suy nghĩ nhá khi chúng ta sống trong cái môi trường đất này thì cái môi trường đất này tôi đã giải thích lớp phễu các bạn đâu nhưng mà nhiều người không hiểu và thầy giải thích nó giống là cái cây quá à, <laughs> thì môi trường đất thì tôi gọi là môi trường này nằm ở dưới đất nhé tôi gọi là môi trường gia đình môi trường gia đình các bạn nhé môi trường gia đình này quan trọng các bạn môi trường gia đình nó cực kỳ quan trọng luôn ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi của anh chị đến tận bây giờ đấy ám ảnh đến bây giờ nói thật với các bạn như vậy có những câu chuyện tôi đã trải qua và tôi học bộ môn này tôi tôi nghiệm rằng à đúng rồi tôi là bản sao của ai đó tính cách của bố tôi chẳng hạn cục cằn bạo lực nóng tính thì tất cả đấy là sao là cái môi trường môi trường gia đình nó nằm ở dưới đất này đó nó ủ rất lâu rồi các bạn nhé suy nghĩ này dễ số là dễ suy nghĩ dễ số 2 tôi suy nghĩ là gì là cái thông tin ví dụ tôi suy nghĩ là bán hàng là lừa đảo thì nó sinh ra cái niềm tin tôi là gì à dùng cái dễ thoại dễ niềm tin các bạn nhé dễ niềm tin tôi tin tưởng là gì là bán hàng là lừa đảo và bán hàng là không giúp được mọi người có kết quả gì hết và tôi nghĩ là những người giàu có ở ngày ngày xưa tôi nghĩ là gì là những người lừa đảo các bạn nhé tôi nhớ tôi ờ, đi theo mẹ đi chợ 30 Tết ấy, thì ở trên cái chợ đấy tự có một cái nhà to thế không biết các bạn ạ à. thì tôi hỏi mẹ ơi cái nhà là nhà sao nhà cao tầng đấy nhà to đấy mẹ à? mà trong cái nhà nhà tôi là nhà gì nhà cây với đất các bạn họ xây được cái nhà nhà cao như vậy thì mẹ mẹ tôi bảo đây là nhà của chủ tịch xã trong đầu tôi nghĩ ngay là sao mẹ ông ấy ông lừa đảo rồi ông lừa đất gì đó ông ông kiếm ăn như vậy mà tôi không để ý là gì ông xây cái nhà to như vậy ở bên dưới cái tầng trệt các bạn nhé tầng trệt là ông bày bán những sản phẩm ông bày bán tạp hóa và cả xã ngày xưa là cả xã đều mua hàng của nhà ông luôn tôi không nghĩ là gì là kinh doanh mà tôi nghĩ là rồi, tôi cứ nhìn bên trên cao là gì ông chủ tịch xã ông lừa đảo các bạn ông lừa đất đó thì suy nghĩ này niềm tin như vậy nó sẽ cảm xúc của mình dưới số 3 này với cái cảm xúc các bạn nhé cảm xúc cảm xúc này cảm xúc nó chính nó thúc đẩy cái hành động của bạn đây cảm xúc này tiềm thức quan trọng này tập thức là, là cái cảm xúc của bạn này cảm xúc là nó thúc đẩy hành động các bạn là các bạn mua hàng các bạn gì các bạn là sợ hãi các bạn gì thúc đẩy hết các bạn nhé đúng không tôi tôi anh lo lắng sợ sệt em đốt thuyền em sợ không thấy chưa bởi vì chút nữa chúng ta rồi chút nữa là tại sao hỏi nghỉ đúng không đấy nó nó nằm phần bên trên này rồi thì cái nó sinh ra dễ này và nó bắt đầu nó hình thành này bắt đầu chúng anh em mình lớn lên này nói thật với anh chị là gia đình ảnh hưởng đến tôi khủng khiếp các bạn bố tôi bảo chứ là ờ, con này con ra thôi mày lớn lên mày ờ, đi học nghề học nghề rồi đó rồi mày làm mày kiếm lấy vợ đi tao cắt cho mấy mảnh ruộng mấy sáo ruộng mày làm thì tôi ờ, thấy bạn bè tôi đi học đi làm hết làm kỹ sư làm cô giáo làm uh, công an mọi người có xe máy đi làm tôi có cái xe đạp thôi mà thấy khổ quá thì bảo bây giờ là chết rồi gia đình mình cứ nghèo mãi này năm nào cũng được cái giấy hộ nghèo bạn năm nào tôi nhà tôi cũng được giấy hộ nghèo họ treo họ họ khuyến mãi cho ấy. tôi ngại đấy các bạn ạ và chết đó mẹ tôi khỏe mạnh mỗi mẹ tôi bị tàn tật thôi trong đầu tôi bắt nảy ra tôi phải có niềm tin tôi phải làm điều gì đó tôi phải làm điều gì đó là để gì à nhà tôi giống với nhà chủ tịch xã ở quê bây giờ đấy họ làm một điều gì đó mà tại sao mình không nghĩ ra ờ, đa phần ai chị mình nghĩ này vì anh chị mình thấy ờ, con bé nó ngoài kia nó nhuộm tóc vàng đúng không nó mặc bót ờ, mặc mặc đầm ngắn rồi ờ, rất là đẹp mắt rồi nó, nó đi con mũi trần nó ngồi nó bảo là chắc này là cặp bồ đại gia đúng không chắc là cặp bồ đấy gọi đi cặp đại gia ở đây bờ cho tiền thì là cái suy nghĩ niềm tin cảm xúc của các bạn nó, nó giống tôi thôi <laughs> giống nhau hết các bạn nhé ba cái dãy chính mà nó hình thành là cái cây trưởng thành của các bạn bây giờ ở đây trên cái cây của các bạn này sau đấy chị nhá rồi tiếp tục các bạn nhé ở ờ, cái hạt mầm này các bạn này hạt mầm này nó sinh ra như thế này rồi nó hình thành cái cây của chúng ta đến bây giờ đây gọi là cái cây các bạn nhé cái cây đấy cái cây này và nó có những quả rất nhiều quả đúng không quả rồi cái quả ngày mai kết quả đấy rất nhiều anh chị là bị vấn đề như sau là cái quả này quả ngọt không là bảo tại sao bây giờ gì tú anh xin 87 à 87 đấy đấy đến tận mà gần 40 tuổi rồi vẫn đi làm công nhân nó do cái môi trường các bạn môi trường đất môi trường xã hội nhá môi trường bên ngoài gọi là môi trường môi trường xã hội bao gồm gì bạn bè này người thân này rồi là tất cả những thứ bên ngoài nó tác động đến cái cái cây này ánh sáng mặt trời đấy nó là môi trường xã hội các bạn nhé và môi trường gia đình và môi trường xã hội nó tác động đến đến cái toàn bộ cây này luôn nó bị đầu độc tôi và cái cây này bị chúng ta bị đầu độc hết từ nhỏ đến bị đầu độc hết các bạn nhé cái quả của tôi ngày hôm nay nghĩa ra nó phải ngọt hơn có nhiều tiền hơn ở biệt thự rồi đấy đấy trong đầu nghĩ mình phải ở biệt thự đấy nhưng mà tại sao cái quả này bây giờ là nó chưa đạt được các bạn nó do cái, tất cả là cái yếu tố từ gia đình bên trong các bạn này đây bên trong các bạn nhé nó sinh ra cái quả này ngày hôm nay và bạn tu anh tôi tôi biết là sao là cái môi trường xã hội bạn đã bị mấy chục năm nay rồi môi trường này bạn khó thay đổi bạn làm công nhân mấy chục năm nay mười mấy năm em 18 năm 18 năm làm gì làm trong một cái công ty sản xuất nhà máy như vậy sản xuất mà may đúng không 18 năm khó bỏ lắm các bạn nhé ở trong một môi trường đó rất lâu và khi họ thay đổi một cái gió mới nhé bảo bây giờ bán hàng thử xem tôi cảm rất là sợ hãi và lạ mà nhé con người chúng ta thấy gì lạ là là không dám bởi chúng ta đã ở trong môi trường nó rất lâu rồi thì tôi muốn các đội nhóm của tôi tất cả mọi người đây dám thay đổi không phải thay đổi môi trường đi phải dám làm bạn nhé đó thì cái quả nó sẽ khác cho bạn nhé bằng cách các bạn thay đổi môi trường và nói thật với các bạn là Phạm Thanh Bình 2018 mới dám đốt thuyền 2018 chính thức đốt thuyền đó sợ lắm các bạn nhé lúc bảo tôi nó đi làm thuê và tự nhiên mình làm kỹ sư quản lý đội công nhân dưới xưởng rất đông như vậy làm sếp mà nghĩ làm sếp oai bạn ạ và mẹ tôi ngoài quê ui thằng bình làm sếp ấy bà ơi ông bà ở ngoài ngoài xóm mà bình làm sếp ấy quản lý đội công nhân đông lắm một hai trăm công nhân ôi lương gấm hơn 10 triệu <laughs> hơn 10 triệu và tăng ca vã hết mà hồi ra hai mấy triệu xong tôi bước ra ngoài khi tôi đi học vậy tôi thấy ở rất nhiều người ở bên ngoài gì họ có nhiều tiền hơn các bạn tôi bảo thật tại sao mình cứ đi nghèo ai lắm đúng không nhưng mà lại gì mọi người bán hàng online nhiều tiền như vậy mình cứ dám làm tại sao mình không dám thay đổi môi trường bởi vì cái hạt mầm của chúng ta hạt giống các bạn này bị cái môi trường dưới đất này nó tác động rất là mạnh bố tôi bảo chứ mẹ tôi bảo đi làm thuê cứ làm thuê làm thuê làm thuê làm thuê đi học nghề học giỏi học giỏi làm thuê học giỏi làm thuê học giỏi làm thuê thì từ khóa này nó lặp đi lặp lại mà lặp đi lặp lại vào trong tiềm thức của tôi từ nhỏ đến bây giờ lặp đi lặp lại thì tất cả những cái gì những cái nội dung những thông tin mà tiêu cực nó vào tiềm thức từ bao giờ không biết đúng không các bạn và đặc biệt là là cái môi trường giáo dục của của chúng ta anh chị mình đều trải qua môi trường giáo dục rồi thạch xanh rồi rồi đủ thứ cả tấm cám tất cả có chuyện đó gì nó giúp cho tiềm thức của chúng ta gì nói thật các bạn nó tiêu cực lắm nó tiêu cực thật sự luôn nó làm cho gì anh chị em mình, mình sau này mình không dám làm đâu sợ hãi bảo thôi thất bại thôi ngồi đợi đợi chờ chẳng hạn hoặc trì hoãn đấy rồi đợi à, hoặc khóc chẳng hạn thời điểm 2018 à, đầu 2019 hệ thống tôi ở quận 12 tôi bận quyền ấy bị sập các bạn ạ bị sập thì là tất cả mọi người bỏ đi hết rồi còn với vợ chồng quyền thương tôi bởi vì là tôi đã kêu ma vợ chồng bạn từ lúc bạn chưa có gì cả và bạn đã ở lại với tôi bảo thôi bây giờ là à, bình đi đâu thì cho vợ chồng mình đi theo đó và tất cả mọi người bỏ tôi hết cả chị sậm chị sậm chị uh, vẽ chân bằng bằng mồm ấy chị cũng trở lại về gì về trung tâm khuyết tật mọi người bỏ tôi hết các bạn và lúc tôi, tôi đi bộ xuống ờ, khu chung cư thới an lê thị riêng đấy trời mưa to thì cũng ông bảo vệ ông bảo vệ cháu bị sao vậy mình nhậu xỉn à chẳng nhẽ tôi bảo là chú cháu đang nợ nhiều tiền lắm chú ạ à. hệ thống cháu gãy hết rồi nợ mấy tỷ cơ với chú giúp cháu với ông bảo vệ đám bụt của mình à tấm cám thì uh, làm không được thất bại phát là gì bỏ cuộc ờ, khóc hiện ra cho nên là gì tôi nhận ra một điều rằng như này trên đời này không có gì đã có bụt cả bạn bụt là chính là mình thôi mình có dám vượt qua rào cản không và tôi chúc mừng bạn tu anh là dám đốt thuyền dám vượt qua đấy từng tuổi này rồi các bạn em em phải làm đi em ạ trước sau tôi vẫn phải làm rồi vâng, các bạn thì đấy là kết quả các bạn đừng nghĩ đó giờ các bạn yên tâm đi đừng bao so sánh mình với người khác các bạn nhé Giờ tại sao tôi không so sánh tôi với những người triệu phú đô la như anh Cường chẳng hạn, Phạm Thành Long chẳng hạn, tôi không so sánh. Đừng bao giờ so sánh. Cứ hãy làm kết quả của mình, việc của mình làm đi. Mình cái gieo trồng mình làm thật tốt đi. Nếu như môi trường đất của chúng ta bị ô nhiễm, chúng ta thì đổi môi trường mới đấy bố mẹ chúng ta bây giờ gì gã bảo chúng ta đổi môi trường mới luôn các bạn ví dụ bố mẹ các bạn bảo chứ ơi tôi anh ấy tại sao con nghỉ nghỉ mà mẹ nói không nói chửi không không chửi chỉ nói đúng không thấy chưa về thôi rồi la hét bảo gì tại sao con nghỉ nghỉ bây giờ rồi tiền đâu ra mấy chục năm hay mình làm thuê rồi thì à, tôi phải nghĩ ngược lại các bạn ạ con phải làm chủ mẹ giống mẹ tôi trước khi trước khi tôi à, tôi nghỉ vậy mẹ tôi nói tôi nhiều lắm thầy bảo tại sao con đang làm sếp con nghỉ vậy và khi tôi gì tôi cứ nói ngược lại và con phải thành công mẹ con phải gì con phải mở doanh nghiệp con phải uh, có tiền và con phải có môi trường tốt hơn mẹ thế uh, năm năm rồi mẹ tôi hỏi thế uh, dạo này con công ty làm tốt không rồi là làm được không học viên đông không rồi là đủ thứ cả thì tôi vui quá các bạn ạ đó thế là gì bản thân mình phải thay đổi trước và kể cả vợ tôi bây giờ cũng vậy giống em thôi giống tôi anh thôi mười mấy năm đảng viên và mấy chục năm trong nhà giáo rồi môi trường nó rất lâu rồi các bạn ạ thay đổi khó không khó lắm các bạn nhé khó và mọi người cứ bảo sao sao thì bình không bảo vợ bán hàng online đi thử rồi <laughs> thử rồi em anh ạ thử rồi rồi thích bán sản phẩm à, của Siri đúng không tôi làm website tôi, tôi đã đẩy nó top một Google luôn có người phải mua không dám bán đã bảo rồi là cái môi trường nó quan trọng lắm các bạn họ có dám thay đổi hay không và từ đó tôi nghĩ như này tôi đừng ra đi thay đổi người khác nữa và bản thân mình phải thay đổi và tôi tôi, tôi làm liên tục làm liên cuồng tôi, tôi thay đổi liên tục liên tục liên tục liên tục như vậy mỗi lần tôi gì tôi ờ, có chương trình gì tôi điện với vợ vợ hôm nay anh dạy cái này hay lắm thế này thì khác thì tâm sự như vậy và tôi thuyết phục cái này và bốn năm năm rồi vậy chuyển đến sài gòn đi em làm nhà giáo em làm giáo viên rồi em làm ờ, ờ, làm nó nhàn lắm thế này thế khác ăn cơm mẹ nấu cơ <laughs> tiểu thư công chúa như vậy tôi thay đổi rồi thì bảo thôi em em đẹp em tiếc lắm em đẹp em có quyền đúng không tại sao em đẹp nên em bán mỹ phẩm đi cũng mà bảo thôi vậy để em tìm hiểu đi tôi giới thiệu cho mấy sản phẩm thế em bảo ừ em tìm hiểu xong rồi tôi là bảo tôi làm đầu tư tôi làm hết thức cả một tuần nó làm cho hệ thống website lên top lên top khủng khiếp luôn là quan trọng là gì mình phải mình phải thay đổi tự mình thay đổi thì người khác họ thấy mình cơ đấy và bạn tú anh này bạn giám đốc thuyền như vậy tôi rất là rất là vui bạn yên tâm đi tụi anh sẽ rất là mạnh nhé thì ờ, tụi anh đừng nghĩ đấy đừng so sánh mình với bất kỳ ai nhé em vẫn làm lại từ đầu thì không sao cả con người chúng ta sẽ học lại từ đầu thì ờ, tại sao tôi nhắc bạn mỹ mỹ ơi phải nhớ kêu tụi anh xuống nhé là tụi tôi đang lo cho bạn đấy giống thời điểm tôi về trước thôi cũng rất lo lắng luôn thì cái quả này quả ngọt hay không là nó do cái môi trường gia đình và môi trường thôn tác động rất là mạnh đó là bạn bè của bạn ngày xưa tôi ở đội công nhân đúng không suốt ngày buổi chiều là anh bình ơi ờ, xuống đi ghi lô đi nghiên cứu lô đề các bạn <laughs> ngồi ghi những ngồi ghi bắt đầu tại là tôi lại nhờ cái bạn tổ trưởng dưới xưởng và họ em em bình đánh lô bao nhiêu để đẩy ghi cho thì ngồi nghiên cứu sau bắt đầu ngồi đội à, đội tổ trưởng đội công nhân dưới xưởng bình bình xếp xếp tuần này ăn quán nào đây đi nhậu các bạn nhậu được cái gì đâu mệt sau đó thứ hai là về ngủ xong chẳng được cái gì cả tốn tiền nữa thế là mình tần số là mình mình đã ở cái đội công nhân luôn là đội công nhân làm gì biết bán hàng là các bạn là làm làm thì họ chỉ biết đi làm thuê họ chỉ biết phục vụ ổn định ổn định ổn định đúng không các bạn bây giờ mình phải thay đổi phải thay đổi từ bên trong mình thì ờ, mãi đến tận 2018 tôi đốt thuyền cái đến 4 năm rất là nhanh đúng không và từ khi tôi đốt thuyền ấy tôi tập trung tôi gì tôi làm tôi làm tôi làm và tôi ứng dụng cái NLP này nó rất là tốt các bạn thế kết quả đúng không ví dụ mua xe ô tô chẳng hạn vừa mua xe và vợ chồng tôi nghĩ bảo là th cuối tháng 6 nhá gia hạn phải cuối tháng 6 phải có cái xe thôi sang tháng 7 tháng có hồn nhá vợ tôi mê tín tháng có hồn được thôi ảnh phải tháng 7 cũng được đấy tháng 7 đặt mục tiêu vậy đặt đặt mục tiêu như vậy đúng không thì tự dưng là chẳng biết sao đúng ngày 29 tháng 6 đúng ngày cuối tháng các bạn nhé thì à, lấy cái xe rất là vui như vậy rất là hay như vậy thì tôi nghĩ tôi nghĩ tôi nghĩ ám ảnh các bạn à, tại sao có những uh, người nghiện của đúng không họ tại sao họ bị nghiện bởi vì họ chơi thằng bình thường với thằng sơn uh, sơn ngồi đây sơn nghiện hạn đúng không tôi là bạn thân với sơn tôi chơi sơn 3 năm sau chắc chắn phạm thanh bình sẽ bị nghiện là người thứ hai rồi môi trường nào nó lây nhiễm rất là nhanh các bạn ạ cực kỳ nhanh luôn đúng không đấy tại sao ba thằng đi ăn trộm rồi th ví dụ sơn <laughs> trộm đi anh nói để mồ chứ mà để em đừng ám thị nhé <laughs> là tôi đang à, ví dụ tôi nói sơn là trộm nhỉ hạn các bạn chú ý nhé cái tôi đã ám thị nó chẳng hạn nhưng mà nếu chẳng hạn tôi sẽ giúp các bạn nào phần phần phần sau ngày mai tôi hướng dẫn các bạn nào đẩy những cái ám thị người khác ra ngoài nhé và nó nhắm đá với mình ấy, thì mình đẩy ra ngoài ví dụ tôi ví dụ tôi bảo sơn sơn là thằng ăn trộm thấy chưa nó đang nghĩ ở à, ăn trộm ăn trộm gì nhỉ sơn là thằng trộm chẳng hạn ngày thứ nhất sơn đi về nhà người ta ăn trộm cái xe máy dắt được về bắt đầu ngồi bắt sợ sợ thế nhỉ rất là sợ đúng không và sợ phát hiện nhưng mà lần thứ hai ăn trộm chiếc xe máy thứ hai cảm giác bình an hơn không sợ nữa và nó làm việc đó lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại nhiều lần nó không sợ nữa các bạn ạ đó thì đó trở thành một thằng ăn trộm chuyên nghiệp và nó bảo ăn trộm là bình thường mà mà thế khi mà khai báo thì thấy sợ không mà không ăn trộm quen rồi tại sao không sợ bởi vì họ ở trong môi trường rất lâu như vậy giống tu anh là trong môi trường công nhân nghỉ nghỉ phát cả nghìn công nhân hỏi tu chị sao tu anh nghỉ á bảo vệ chú bảo vệ quyền cao chức trọng cháu nghỉ á chú bảo vệ đấy rồi bảo cho thôi cháu nghỉ thôi chú giúp với cháu không triệu đô không <laughs> thấy chưa các bạn thấy không đấy là những người cùng tần số với mình họ sẽ quan tâm mình họ đổ dồn với mình đúng không em và bây giờ họ vẫn làm công nhân chú bảo vệ thì chú vẫn là bảo vệ thôi thế chú ở sống bảo vệ chú sống ở đâu nhà triệu đô à đúng không đó và chú ý nhá thì cái môi trường này xã hội về môi trường gì môi trường đất này nó quan trọng lắm ở mới đây tôi về quê thấy là con tôi té đúng không ngã thì tôi bảo thôi con ngã các tự đứng dậy đi bà à, gì bà ngoại xót bảo chứ ngã không nhấc nó dậy bà ngoại xót con đúng không rồi đó đập đất tại đất này đúng không đập đất mà tại ừ, tại cái bàn này à, đập cái bàn đúng không thì đấy là nó hình thành cho một đứa trẻ một tư duy là gì đổ lỗi các bạn ạ đổ lỗi thấy sợ các bạn tôi về tôi thấy sợ quá thôi thôi thôi xong rồi rồi hôm rồi là sinh nhật vợ nó mà về à, còn tôi ngã con ngã có tự đứng dậy đi còn mấy đứa nhân viên phục vụ à, thấy bảo ông, ông này ông ngồi giống ra hồ nhỉ con ngã không ra nhất con tự đứng dậy con đây là một cái bài học của bạn nhé vợ tôi thì bảo em em ngồi im đấy còn mình ngã nó ngã nó tự đứng dậy và nếu như mình giáo giúp nó thì sau này nó ngã nó sẽ khóc to hơn và nó đợi mình tới nó thành thói quen các bạn nhé nó đợi mình tới bế nó dậy vỗ dỗ vỗ về nó mày ngã mày đứng dậy mà khi mày hết đau phải đứng dậy không phải bê đâu các bạn nhé không phải nhấc đâu đấy đây là cách gì cách giáo dục từ nhỏ nó hình thành là tôi đã tôi đã bị hình thành cái tư duy trong trong gia đình rồi rất nhiều cái mà bố mẹ mình không dạy được mình đó thì đây là gì hai cái sơ đồ này nó mô tả những cái những cái chuyện những cái thứ mà chúng ta đã xảy ra từ trong quá khứ rồi vâng, rồi các bạn thấy phần này ok không? Hiểu hiểu đúng không? Cũng hiểu đấy. Đây là tôi sẽ dạy phần này trước và những cái phần thực hành thì, thì các bạn sẽ sẽ đến phần thực hành sau. Đây phần lý thuyết.